chúc các bạn à, nhiều may mắn nhiều tài lộc và nhiều sức khỏe nhé bây giờ thì kết quả số số đã có rồi đây mình sẽ điểm lại cho các bạn một chút cái kết quả số số truyền thống một thường một tuyến ngày hôm nay ngày 14 tháng 4 và sau đấy là mình sẽ đưa ra cái dự đoán này phân tích cầu kèo cho ngày mai cho các bạn tham khảo miễn phí nhé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 thì một nút like và một nút đăng ký kênh thì thao tác của nó rất là đơn giản thôi đó chỉ mất độ khoảng 3 giây thôi nhưng nó lại là cái liềm động lực tinh thần rất là lớn đối với mình nên là các bạn hãy ủng hộ mình nhé đó các cái thao tác rất là đơn giản thôi thì các bạn hãy à, nhấn vào cái đăng ký kênh ấy và sau đấy là các bạn hãy nhấn vào cái biểu tượng của quả chuông khi mà cái tai chuông nó nở ra thì khi đấy là đã đăng ký kênh thành công các bạn nhé cảm ơn các bạn rất là nhiều đây thì bây giờ mình sẽ điểm lại kết quả luôn à, giải đặc biệt thì hôm nay giá 34 này nhất to thì ra 70 với lô tô thì ngày hôm nay cũng không được đồng đều với đầu 9 và đít 6, đít 5 bị câm rồi. Đó, cái cầu lô hai nháy thì ngày hôm nay có 32 và 38, có 70 và 51 này. Lô cặp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 rực rỡ ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với cái cầu lô ăn thông và bạch thủ vip 70 hai nháy nhá 70 hôm nay nổ hai nháy rồi đã đưa các thành viên đến nhóm tứ nương của mình những bạn mà đã tin tưởng đã vào nhóm của mình ngày hôm nay và các thành viên cũ thì đã vào rất là gần bờ và có bạn thì đang lên đỉnh núi rồi đó à,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 đặc biệt đó là những cái con số kín nhé và cái khả năng giảm số nó không có và nó sẽ có cái khả năng ăn cao hơn ở trên video rất nhiều các bạn hãy nhớ chính xác số Zalo này 0963236194 số Zalo duy nhất các bạn nhé đó các thành viên đã lên là cảm ơn mình rất là nhiều các bạn đã về bờ bến rất là an toàn rồi với cái cầu ăn thông và ngày mai thì mình vẫn đang có những cái cầu rất là đẹp để cho các bạn lấy số về bờ nhé à, hãy liên hệ với mình à, còn bây giờ thì mình sẽ đi xoay cầu cho ngày mai để các bạn tham khảo trên video còn đây là cái bảng tổng hợp thì ngày mai mình sẽ bắt cho các bạn đề chạm 7 và chạm 5 độc thủ đề 575 và bạch thủ vip là 0550 đó à, cái dàn đề rút gọn của mình ngày mai sẽ có 070 171 373 676 787 151 353 454 565 và 585 thì à, các bạn mà trùng máu với mình này thích con số này thì các bạn chơi nhá còn nếu không thì các bạn có thể là xem để tham khảo và đặc biệt là các bạn mà